Xin chào tất cả các bạn và đến ờ, video mới của mình Hôm nay trên tay mình là một con ờ, G7 đua hoặc là g không Samsung Mục tiêu của mình làm các clip là để cho các bạn biết về thông số kỹ thuật một con máy điện thoại thông minh Có những cái gì, cấu hình ra sao Và cái thứ hai là cho những các bạn muốn mày mò hay những thợ sửa chữa mới điện thoại à, Muốn bóc cách ờ, tháo máy một như thế nào để cho đúng Bây giờ mình trả vào đến thông số con máy điện thoại đây thông số của con J720 này đây tên đó là J7 đua J720S con này là nó có RAM 3GB bộ nhớ trong là 32GB camera trước là 8GB camera sau có hai camera camera chính là 13 mê camera phụ là 5 mê chip con này là ạ chip Exynos 7885 dung lượng pin con này là 3000 mAh màn hình con này là màn hình AMOLED 5,5 inch bây giờ tôi sẽ giúp các bạn tháo cái máy này và cách chi tiết vào ngoài con máy này con máy này mình đã tháo màn hình trước rồi đó, làm cho mọi người xem đã mất thời gian còn uh, muốn tháo thì ta phải dùng bằng uh, bằng uh, cái ừ, cái bóng này cái bóng cứng này và cho nước uh, tách kính này nước tách kính này và chúng ta cứ cứ gì dần dần cứ cho nước vào gì dần dần để cho cái keo nó nó, nó được uh, rời ra dần cứ cho nước cho keo nó tơi ra dần tơi ra dần thì màn hình này màn hình amoled nên chúng ta cho nước tách kính không bao giờ sợ ảnh hưởng đến màn hình đây màn hình đã được tháo sẵn rồi đây chi tiết một con máy Samsung J720 đây con dung này nó trọng camera trước 8 mê camera ờ, chính là camera to 13m camera phụ là camera nhỏ 5m hai sim một khay thẻ nhớ đây đầu collect màn hình chân sạc V8 nối liền bên này không có bo sạc như dòng khác đời mới đây là collect 3.5 ờ, tai nghe đây là cáp uh, ờ, nút home miền bên này đây là mic trở lên ra ngoài dung lượng pin con này này 3000 mAh đây là dòng điện thoại pin ngoài chi tiết con máy gì vậy hay không tôi đã bộc bạch hết xin cảm ơn các bạn đã theo dõi xin các bạn hãy like chia sẻ subscribe kênh để tôi có nhiều video mới tiếp theo xin cảm ơn chào tất cả mọi người